Cô Nghị xin chào các con Các con thân mến, mùa xuân đã về rồi Và vào những ngày Tết, trên bàn thờ tổ tiên của người Việt chúng ta Thường thay trưng những chiếc bánh chưng thật là đẹp mắt và ăn cũng rất là ngon Vậy các con có biết nguồn gốc và sự tích của chiếc bánh chưng là như thế nào không? Hôm nay cô sẽ đọc cho các con nghe một câu chuyện cổ tích Việt Nam mang tên Sự tích bánh chân, bánh dày. Các con hãy cùng nghe nhé. Vào đời vua Hùng thứ sáu, sau khi đã trị vì nhiều năm, nhà vua thấy mình tuổi đã cao, sức đã yếu, nên có ý truyền ngôi lại cho con trai. Nhà vua có tất cả là 20 người con trai, và họ đều đã khôn lớn cả rồi. Vua nghĩ bụng, Nói về tài năng thì cũng nhiều đứa trội Chính vì vậy nên ta phải lựa chọn thật cẩn thận mới được Đặc biệt là phải làm sao cho bọn chúng không tranh giành với nhau Đó chính là điều mà nhà vua quan tâm lo lắng nhất Sau cùng nhờ viên quân hầu hiến kế Nhà vua liền ra quyết định sẽ mở cuộc thi căn cứ vào kết quả để mà lựa chọn người thừa kế ngai vàng. Vua Hùng cho gọi tất cả hoàng tử đến, khi mà mọi người đã tề tụ đông đủ thì nhà vua mới phán rằng Ta cũng đã sắp sửa gần đất xa trời, nên muốn truyền ngôi lại cho một trong số các con. Bây giờ các con hãy đi tìm hoặc là một món ăn lạ để cúng tổ tiên. Ai có món ngon nhất lạ nhất thì ta sẽ cho kế vị ngai vàng. Nghe Hùng Vương phán bảo như vậy, các Lan liền cho người đi khắp rừng núi biển sâu tìm kiếm các thức ăn quý báu. Hễ nghe nói ở đâu có món gì lạ, món gì ngon là bọn họ lại tranh nhau tới lùng sục cho kỳ được. Người buồn nhất là Lan Liêu, chàng là con thứ 18 Mẹ chàng mất sớm, so với anh em chàng thiệt thòi nhất. Từ khi lớn lên, ra ở riêng chỉ chăm lo việc đồng án, trồng lúa, trồng khoai. Bây giờ nhìn quanh trong nhà cũng chỉ có khoai lúa là nhiều. Nhưng khoai lúa tầm thường quá. Chính vì thế, trong khi các Lan đi sục sạo khắp chốn tìm kiếm của ngon vật lạ, thì Lan Liêu chỉ lủi thủi ở nhà, chưa biết làm cách nào cho đẹp lòng vua cha. Chỉ còn ba hôm nữa là đến ngày so tài, vậy mà Lan Liêu vẫn chưa có món nào để thi cùng anh em. Đêm hôm đó, chàng vắt tay lên trán, nhớ lại tất cả những bữa ăn ngon mà xưa nay mình từng được tham dự. Chàng nghĩ mãi, nghĩ mãi, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trong mơ, Lan Liêu thấy mình vẫn đang loay hoay nghĩ cách. Chợt có một vị tiên nữ từ trên trời bay xuống nói Trong trời đất không gì quý bằng hạt gạo Sơn hào hải vị cũng không thể so sánh được với hạt gạo làm ra bằng sức lao động của con người Sao con không dùng thứ quý giá nhất ấy mà làm ra món ăn tượng trưng cho trời đất Rồi lấy đó làm quà dâng lên cúng tổ tiên và vua cha để bày tỏ lòng hiếu thảo. Con hãy lấy cho ta một ít chỗ nếp, rồi tìm cho ta một ít đậu nữa. Và rồi, Liêu trông thấy vị tiên cứ lần lượt lấy ra từng tàu lá xanh và rồng. Sau đó, tiên nữ vừa gói bánh lại vừa giảng giải cho chàng. Bánh này là tượng trưng cho đất, mà đất thì có cây, có núi rừng, có đồng ruộng, nên màu phải xanh và hình dáng thì phải vuông vắn mới được. Trồng bánh phải cho thịt, cho đổ. Ý nghĩa chính là đất có cỏ cây, có muôn thú. Sau đó thì lấy nếp thơm kia đồ cho thật dẻo và giả ra để làm thứ bánh tượng trưng cho trời, có màu trắng và hình dáng phải tròn mà khum khum như là vòm trời vậy. Lan Liêu vội quỳ xuống cảm tạ, nhưng vị tiên nữ ấy đã biến mất trong làng khói sương vấn vít. Rồi chàng bàng hoàng tỉnh giấc, ngồi thừ người ra, ngẫm nghĩ về điều mà tiên nữ đã dạy bảo trong mơ và cũng nhớ lại mình đã lao động vất vả thế nào mới làm ra được hạt gạo thơm ngon, dẻo ngọt. Nghĩ mãi rồi cũng ra, làng liều quyết định làm hai thứ bánh tượng trưng cho trời và đất để dâng lên hùng vương. Chàng đi vo gạo nếp, đãi đậu xanh, mổ lợn lấy chỗ thịt ngon nhất, đi hái những tàu lá dông tươi xanh nhất mang về. Sau đó, lấy lá dông gói thành thứ bánh hình vuông màu xanh tượng trưng cho đất, bên trong bỏ thịt, đổ để tỏ ý trong đất có muôn thú, cỏ cây. Rồi chàng lại lấy nếp thơm đồ lên cho dẻo, giá nhuyễn ra làm thành một thứ bánh màu trắng, hình tròn, tượng trưng cho trời. Đến ngày lễ tiên vương, dân chúng khắp nơi đổ về kinh đô Phong Châu để xem ai là người sẽ lên ngôi vua. Các làng lần lượt dâng lên Hùng Vương những món ăn quý giá mà họ đã vất vả tìm kiếm. Thôi thì đủ cả, nào là các loại sơn hào như nem công, chả phượng, tay gấu, gan tê, vân vân, cho tới các loại hải vị được chế biến cầu kỳ từ yến xào, vi cá, hải trư, đẹn biển. Lại có cả người dân lên thứ mỹ tử đáng giá nghìn vàng mua được từ phương Bắc xa xôi. Vua Hùng nếm hết các món ăn và trầm trồ cùng bá quan trước sự cầu kỳ của các con. Xong, dường như chưa có món nào đặc sắc khiến vua hoàn toàn mãn nguyện để có thể truyền ngôi cho người làm ra nó. Các làng đều đã dâng món ăn lên cho vua cha, chỉ có mình Lan Liêu là vẫn còn ngại ngùng do dự, chỉ vì hai món bánh của chàng so với các thứ trân phẩm của họ thì quê mùa quá. Mãi đến khi Hùng Vương gọi tên, chàng mới bê hai mâm bánh dâng lên. Vua Hùng vừa nếm thử món bánh lạ của người con thứ 18 thì hết sức ngạc nhiên trước hương vị đặc biệt của nó. Nhà vua lật lên, lật xuống, ngắm kỹ càng những tấm bánh còn chưa bóc, rồi cho đòi Lan Liêu lên hỏi rõ cách thức làm bánh thế nào. Lan Liêu quỳ xuống tâu lên ý nghĩa của hai thứ bánh làm theo ý trời tròn, đất vuông. Đồng thời, chàng cũng không quên kể cho Hùng Vương nghe về giấc mộng hôm trước. Quá trưa hôm đó, sau khi lễ tạ xong tiên vương, vua cha cho đem bánh ra ăn cùng với quần thần, ai cũng tấm tắc khen ngon. Sau đó, nhà vua cho họp mọi người lại rồi nói Hai món bánh này xứng đáng được đứng đầu trong các thứ cổ Nó bày tỏ lòng hiếu thảo của người con Tôn kính cha mẹ như trời đất nó chứa tấm tình yêu quê hương đồng ruộng. Hơn nữa, bánh này còn dễ làm, nguyên liệu không gì khác chính là những hạt ngọc quý nhất của trời đất, đó là hạt gạo. Bánh hình tròn tượng trưng cho trời, ta đặt tên là bánh dày. Bánh hình vuông tượng trưng cho đất, các thứ thịt mỡ, đậu xanh, lá dong là tượng trưng cho cầm thú, cây cỏ muôn loài ta đặt tên là bánh chân lá bọc ngoài mỹ vị để trong là ngụ ý đùm bọc nhau làng liêu đã dâng lễ vật hợp với ý ta làng liêu sẽ nói ngôi ta xin tiền vương chứng giám từ đó trở đi hàng năm cứ đến ngày tết người ta lại làm hai thứ bánh đó để thờ cúng tổ tiên đó chính là bánh chân, bánh dày. Lan Liêu sau đó lên ngôi, lấy hiệu là Tiết Liêu Vương, tức vua Hùng Vương thứ bảy. Đó là một bậc vua hiền và được trăm họ yêu quý, nể phục. Các con thân mến, theo như câu chuyện cô nhị vừa đọc cho các con nghe, thì bánh chân bánh dày là món bánh cổ truyền được trưng bày trong các dịp lễ Tết của người Việt cổ chúng ta. Thế nhưng ngày nay, tại sao trên các mâm cúng tổ tiên ngày Tết của người Việt chỉ thấy có bánh chưng mà không có bánh dày? Nhìn vào mâm cổ Tết của người Việt với toàn những món như bánh chưng, bánh tét, giò chả, dưa hành, thịt kho đều là những món để được lâu. Đặc điểm của dịp Tết là nhà nhà sum họp không họp chợ để mua được thức ăn tươi nên các món ăn ngày Tết cũng thường được tích trữ, cần đến những món để được lâu hơn. Trong khi đó, chiếc bánh dày là nếp giả nhuyễn, thường không giữ lâu được, làm xong cũng chỉ ăn trong ngày mới ngon. Bởi thế, dần già, bánh dày đã không còn xuất hiện trên mâm cổ ngày Tết mà chỉ còn có bánh chưng. Thật ra, ở một vài nơi như vùng cao, người dân tộc Mông, Giao vẫn làm bánh dày trong ngày Tết. Bánh dày của họ là loại to, để trên gác bếp hong khô nên có thể để cả năm. Mỗi khi dùng sẽ sắc thành miếng nhỏ rồi nướng phồng hoặc rán lên. Với họ, bánh dày cũng được xem như một món ăn quý. Như vậy các con đã hiểu rõ về sự tích của bánh dày và bánh chưng rồi đúng không? Các con nhớ nhấn like, subscribe và chia sẻ kênh Phương Nhụy để các bạn nhỏ khác cũng được nghe nhé. Cô Nhụy xin chúc các con ngủ thật ngon và mơ một giấc mơ thật đẹp.